có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu ở đâu đây nỗi nhớ em mơ về bên anh ngôi sao như xuống thấp trôi gần nhau thêm đêm nghe tiếng mưa rơi đêm mây chiều hát rồi mà chưa với nỗi nhớ ở hai đâu nỗi nhớ